chào bà con, kính chúc bà con ngày mới tốt lành Sau đây là cập nhật giá lúa gạo hôm nay 16 tháng 2 Giá gạo xuất khẩu giảm 5 đô la trên tấn Giá gạo tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định Nhưng mà giá xuất khẩu thì giảm 5 đô la trên tấn Cụ thể, giá gạo à, nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng đến 9.700 đồng Gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng Cám khô là 8.650 đồng Và tấm 9.600 đồng Mặt hàng lúa tiếp tục đi ngang cụ thể tại An Giang OM 5451 6.400 đồng đến 6.600 đồng. Đại Hùng 8 giá 6.700 đồng đến 6.900 đồng. Nàng hoa chính giá 6.800 đến 7.001. OM 18 giá 6.700 đồng đến 6.800 đồng. Nếp khô Long An 9.000 đồng đến 9.200 đồng. Nếp khô An Giang 8.400 đồng đến 8.600 đồng. Lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng. IR504 6.400 đồng đến 6.600 đồng. Lúa IR504 khô giá sáu ngàn rưỡi nếp tươi An Giang 7.000 đến 7.200 đồng nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng tại chợ lẻ giá gạo thường là 11.500 đồng để đến 12.500 đồng thơm jasmine 15.000 đến 16.000 đồng sóc thường 14.000 đồng nếp ruộng 14.000 đồng đến 15.000 đồng gạo nàng nhan 12.000 đồng gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng hương lai 19.000 đồng gạo trắng thông dụng 14.000 đồng nàng hoa 17.000 đồng sóc thái 18.000 đồng gạo thơm đài loan 20.000 đồng gạo Nhật 20.000 đồng, cám giá 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Sau đây là cập nhật giá lúa gạo hôm nay 16 tháng 2. Giá lúa gạo đi ngang mà gạo xuất khẩu thì giảm 5 đô la trên tấn. Đến đây là hết. À, cảm ơn bà con đã theo dõi. Kính chúc bà con ngày mới à, tốt lành. Hẹn gặp lại bà con trong clip tiếp theo. Cảm ơn bà con.